Xin chào các bạn. Đêm qua cô Nguyễn Phương Hằng đã nhắn tin cho tôi và cảm ơn vì đã giới thiệu cho cô sản phẩm tuyệt vời. Chả là cô rất năng động, đi nhiều nơi, làm nhiều việc, nói chuyện với nhiều người, cạp lại răng nên cười rất tươi và xinh, nhưng mỗi tội hơi thở có mùi bất thường. Sau khi dùng em ra mito, miệng thông tho cả ngày rất tự tin giao tiếp với mọi người. Nếu bạn biết ai bị hôi miệng, sâu răng, nhiệt miệng, thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho dứt điểm nhé. À cô Hằng mà tôi nói là cô họ nhà mình, chứ không phải cô Hằng Đại Nam nổi tiếng đâu ạ. À. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video sau.